quên những giấc mơ quên những nỗi em ra bỏ những tấm duyên tình của đôi và chuyện khói trong tay như thế trông thật lòng anh giúp em nhiều chuyện buồn còn muốn cùng anh đi tăng hai Thank you